Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn 7 à, cách tính tổng thường dùng trong Excel Thì 7 cái cách này thì mình cũng thường xuyên sử dụng khi mình làm báo cáo hay là mình làm một cái gì đó tổng hợp dữ liệu Thì à, đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái cách tính tổng nhanh hàng và cột Thì tại sao chúng ta cần phải tính tổng như vậy? Ví dụ như này, giả sử chúng ta có một cái bảng dữ liệu như sau Tên hàng rồi các cái tháng bán hàng Bây giờ yêu cầu là chúng ta phải tính tổng của cái dòng này và tổng của từng cột này thì chúng ta sẽ làm thế nào ạ thì có thể các bạn sẽ làm như này đúng không ạ bằng sum rồi quét chọn hết cái vùng này đúng không ạ xong rồi các bạn kéo công thức hết xuống đúng không ạ các bạn kéo xuống dưới như này hoặc hoặc là các bạn làm như này sum rồi các bạn quét chọn từng cột các bạn kéo sang đúng không ạ thì đây cũng có thể là một cái cách các bạn làm nhưng các bạn thấy là cái cách này chúng ta làm rất là bình thường thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cách cách mới tức là dùng cái cách tính tổng tự động ấy thì đây bây giờ mình sẽ xóa lại toàn bộ đi bây giờ chúng ta sẽ như này chúng ta quét toàn bộ cái dữ liệu này và chúng ta quét luôn cả cái cái vùng mà chứa cái tổng mà chúng ta sẽ tính này sau đó chúng ta vào thẻ home chúng ta di chuyển đến cái mục là auto sum ở đây đây chúng ta kích vào sum đó như các bạn thấy là chúng ta đã có được cái kết quả ở đây đó thì đây là một cái cách tính tổng nhanh cái hàn và cột của chúng ta sang cái vị trí tiếp theo ở đây thì cách thứ hai là chúng ta sẽ nói về một cái sum nữa tính tổng đó là sum cái bỏ qua cái ký tự tách ví dụ như này giả sử như đây mình cần tính là tổng này tổng đi thì tổng ở đây của uh, à không mình không để là tổng mình gọi là tính tổng cái quả lê này mã hàng lê cho cái tháng 1 này chúng ta sẽ tính như nào giả sử chúng ta tính là bằng là cái lê này cộng với này, bằng đầu tiên lê là như này này cộng với lại cái lê ở dưới đúng không ạ thì cái lê ở dưới của chúng ta nó là ký tự tách nên nếu như chúng ta tính tổng nó sẽ trả về là value bị lỗi như này nhưng mà nếu chúng ta sử dụng hàm sum là chúng ta bằng sum lê này cộng với lại lê ở dưới này đóng ngoặc lại này chúng ta enter thì kết quả trả về cho chúng ta ở đây là 15 là cái quản lê ở đây giá trị tháng 3 lê ở đây và cái ở dưới lỗi thì cái hàm sum nó sẽ bỏ qua tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái, cái tính tổng running total tức là sao thì giả sử như bây giờ chúng ta có là tổng ở trên này là 30 này 29 35 33 này chúng ta muốn là đầu tiên là cái trên này 30 này xong cái dưới sẽ bằng là cái này cộng với cái này này Đấy, cộng với cái này cho dễ nó mới là đúng này xong tiếp theo cái cái tiếp theo nho ấy, lại bằng cái này này cộng với cái này cộng với cái trên đây lần lượt như vậy bằng cộng với trên đây và cuối cùng là bằng cộng với trên đây như này chẳng hạn à mà cái này để running total nó không hợp lý lắm mình sẽ bỏ đi đây như thế này thôi thì cách nào để chúng ta phải tính tổng như vậy chẳng nhẽ chúng ta phải tính bằng tay như vậy chúng ta cứ gõ vào cộng cộng như thế thì mình không mình sẽ dùng như thế này chúng ta sẽ dùng cái hàm sum bằng sum mở ngoặc ra chúng ta quét vào vị trí E2 tại đây chúng ta cố định cái vị trí E2 này lại cố định để cho nó không chạy xuống dưới thì chúng ta để dấu đô la sau chữ E và trước số 2 và chúng ta hai chấm chúng ta tiếp tục có một lần nữa E2 vào chúng ta đóng ngoặc lại chúng ta enter lúc này sau khi chúng ta gõ được công thức như này xong chúng ta chỉ việc kéo công thức xuống dưới thôi đó các bạn thấy không ạ tức là khi chúng ta kéo công thức xuống như thế thì tại vì cái ô tiếp theo ấy nó sẽ là e sum của E2 cho tới E3 tiếp theo ấy là sum từ E2 cho tới E4 và sum từ E2 cho E5 là ra kết quả là running total của chúng ta rồi thì đó là cái ờ, tính tổng running total tiếp theo chúng ta sẽ sử tính tiếp một cái nữa là tính tổng theo một điều kiện thì ví dụ như chúng ta có một bảng dữ liệu như ở đây và bây giờ chúng ta có một cái bảng phụ ra ngoài chúng ta chỉ muốn tính tổng của cái mã hàng là cam thôi thì cam là bao nhiêu ở đây là lê cam nho xoài cam là bao nhiêu ở đây là sử dụng có một cái ham mã hàng cũng là cam đi để là có hai cam cho nó dễ nhá cho các bạn dễ hình dung thì bây giờ là tổng của cam chúng ta sẽ tính như thế nào chúng ta sẽ dùng cái hàm sum if thì chúng ta sẽ bằng này sum if mở ngoặc cấu trúc của hàm sum if sẽ là range thì cái vùng vùng chứa điều kiện là gì vùng chứa điều kiện của chúng ta chính là cái tên hàng điều kiện của chúng ta là mã hàng là tên hàng cam mà nên là cái vùng chứa điều kiện sẽ là cái cột tên hàng đó phải tiếp theo nữa là criteria là cái điều kiện điều kiện của chúng ta là gì là chúng ta có thể gõ vào đây là cam phải và cái vùng cộng là sum range là vùng cộng là vùng nào là mình đang muốn cộng cái total ở đây mình sẽ quét chọn cái total đóng ngoặc lại enter là bằng 62 là chính là bằng 29 này cộng 33 ở đây là 62 thì câu chuyện là lúc nãy mình có nói đến cái đoạn điều kiện của chúng ta chúng ta gõ tay này thì có được hay không được nhưng tuy nhiên giả sử như bây giờ chúng ta lại muốn cộng một cái mã hàng khác nữa giả sử như là nho đây chẳng hạn thì chẳng nhẽ lại công thức chúng ta lại phải là copy công thức rồi chúng ta lại sửa xuống à đúng không ạ thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái chỗ này là gì cái điều kiện này này chúng ta sẽ kích lên một cái ô trên điều kiện của chúng ta chúng ta enter đó và bây giờ nếu muốn kéo cái dữ liệu xuống các ô tiếp theo ấy thì chúng ta phải cố định là cái vùng thứ nhất là vùng chứa dữ liệu ở điều kiện chúng ta cố định bằng phím F4 trên bàn phím vào thứ hai là cái vùng chứa cái giá trị cộng tổng chúng ta phải F4 lại chúng ta enter lúc này chúng ta kéo công thức xuống thì nó ra giá trị của nho là 35 thì đó là cái hàm sum if của điều kiện tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái hàm sum mà if nhưng mà chúng ta sẽ sum if theo kiểu như là uh, điều kiện là một cái ký tự nào đó trong một cái chuỗi ký tự giả sử như này là chúng ta có lê loại 1 này lê loại 2 này nhưng giả sử như chúng ta chỉ muốn cộng là à tôi không cần biết lê loại một hay lê loại hai tôi chỉ muốn biết là tổng số lê được bán ra là bao nhiêu thôi một hay hai tôi không quan tâm thì tôi sẽ làm như thế nào thì chúng ta cũng vẫn sẽ sử dụng cái hàm sum if thôi chúng ta sẽ bằng là sum if đó sum if và cái à, vùng chứa điều kiện của chúng ta là gì đầu tiên là vùng chứa điều kiện của chúng ta thì vẫn là tên hàng thôi đó chúng ta cứ cố định lại này phải bây giờ đến điều kiện điều kiện của chúng ta là gì điều kiện của chúng ta ấy là tất cả những cái ô nào mà chứa ký tự là lê thì sẽ được tính tổng thế nên là chúng ta sẽ có bài như này mở ngoặc nháy này dấu sao này đóng ngoặc nháy này chúng ta n n cái ô điều kiện của chúng ta sau đó chúng ta lại n mở ngoặc nháy sao đóng ngoặc nháy phải như vậy là xong điều kiện bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái vùng gọi là vùng cộng tính tổng ở đây chúng ta là vùng này toto cố định bằng phím F4 đóng ngoặc chúng ta enter kết quả trả về chúng ta là 65 tức là đây lê loại 1 là 30 này và lê loại 2 là 35 là kết quả trả về là 65 thì đối với cái hàm để trừ ký tự thì cái biểu tượng sao ở đây ấy, sao trước sao sau ấy là để hiện là trong cái chuỗi đó cứ chứa ký tự là ô điều kiện là lê ở đây thì sẽ tính tổng thì đó là cái hàm sum if dùng để tính cái tổng theo cái kiểu là chứa một ký tự nào đó ở trong một ký chuỗi tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm sum tiếp là như thế này là chúng ta sẽ sử dụng ở đây là hàm sum if s thì sum if s thì có như này mình ví dụ đi mình sẽ ở đây mình sẽ làm hai ví dụ đi thì mình chỉ làm một ví dụ mình làm hai ví dụ đây ví dụ tháng này ở đây mình sẽ cộng là tháng uh, 3 Ok Thế bây giờ tổng bán của chúng ta Đầu tiên chúng ta mình sẽ làm hàm 6m bình thường 100m bình thường trước Thì chúng ta sẽ cộng tổng Tổng bán Với cái điều kiện là tên hàng là Lê Và tháng bán hàng là tháng 3 Thì chúng ta sẽ làm thế nào Thì chúng ta sẽ bằng như này Bằng sum ít s mở ngoặc sum range là cái vùng tính tổng mục tổng của chúng ta đây chúng ta muốn tính tổng bán đúng không ạ thì chúng ta quét chọn tổng bán vào chúng ta cố định đồng phí F4 rồi chúng ta phẩy đến criteria 1 range 1 tức là cái vùng chứa dữ liệu 1 thì dữ liệu đầu tiên của mình là lê nên là cái vùng chứa dữ liệu của nó sẽ là cái vùng tiên hàng ở đây mình cũng lại F4 cố định lại phẩy rồi đến là gì criteria criteria 1 tức là điều kiện một điều kiện một của chúng ta chính là cái tên hàng ở đây đó phải tôi đến ờ, criteria range 2 thì là vùng chứa điều kiện 2 là điều kiện chúng ta là tháng thì chúng ta lại quét chọn ở đây thôi quét chọn cái cột chứa tháng của chúng ta cố định ở phía F4 phẩy và cái điều kiện hai của chúng ta ở đây chính là cái tháng ở đây chúng ta đóng ngoặc lại chúng ta enter thì kết quả trả về cho chúng ta là tổng số lượng bán ra của cái mã hàng Lê trong tháng 3 ấy là 8 thì kết quả đây là 8 đây thì cái cách áp dụng thứ hai đối với hàm sum is này ấy, là chúng ta sẽ cộng kiểu như là lớn hơn một cái tháng ở đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào ví dụ ở đây chúng ta vẫn cộng mã hàng là lê nhưng mà chúng ta chỉ cộng ờ, doanh thu bán hàng số lượng bán ra ấy, từ tháng 3 trở lên trở đi thôi thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì chúng ta vẫn gõ cái hàm vào đây là sum if bằng sum if s mở ngoặc vùng chứa điều vùng công tính tổng của chúng ta vẫn là cột bán đúng không ạ chúng ta cũng quét vào f4 lại phẩy tiếp theo là vùng chứa điều kiện số 1 là điều kiện là mã hàng là lê này này là cái vùng này chúng ta cố định bằng nghĩa f4 phẩy điều kiện là gì điều kiện một là gì là quả lê ở đây đó tiếp theo đến vùng chứa điều kiện 2 vùng chứa điều kiện hai chúng là tháng chúng ta cố định vào phía F4 phải đến điều kiện 2 điều kiện 2 hôm nay chúng ta cần phải lưu ý là gì ở đây chúng ta chỉ tính tổng những cái tháng từ lớn hơn bằng là tháng 3 thôi thì chúng ta sẽ gõ là mở ngoặc nháy lớn hơn hoặc bằng đóng ngoặc nháy n n cái gì n cái tháng ở đây đó chúng ta đóng ngoặc lại chúng ta enter thì kết quả trả về cho chúng ta là 20 bây giờ chúng ta kiểm tra lê này tháng 3 này và lê tháng 5 này lê tháng 3 là bán được 8 này lê tháng 5 là bán được 12 này kết quả là 20 như vậy là chúng ta đã tính tổng xong với hàm Samibet và cái cuối cùng ấy là cái số 7 ấy, mà thường hay sử dụng ấy, là cái sử dụng cái sub total thì ở đây là sử chúng ta có một bảng tên hàng tháng và bán thì chúng ta muốn tính tổng như này muốn tính tổng ở đây là sử chúng ta tính tổng là bằng sum đi bám xăm xăm của cái bám đây chẳng hạn ok đóng hoặc lại nhưng mà khi chúng ta filter giả sử như chúng ta filter cái ờ, quả lê đó thì kết quả ở đây ấy, nó không cộng tổng của ba cái quả lê lại ở đây cho chúng ta xem mà nó vẫn hiển thị tổng của tất cả thì vậy chúng ta phải làm gì chúng ta phải sử dụng cái hàm là total để chúng ta làm để khi chúng ta filter lại thì kết quả đây sẽ hiển thị theo những cái giá trị được hiển thị ở đây thì chúng ta làm thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm ở đây mình ghi là tổng bán 109 ấy, là hàm sub total kết hợp với lại 109 thì chúng ta sẽ viết là bằng này sub total thì khi chúng ta uh, viết sub total ấy, thì ở đây mình sẽ kéo lên một chút nhé sub total chúng ta ở đây sub total thì trong một cái biển bảng hiển thị ra ấy, là cái function 5 á, là cái số đối số ấy nó sẽ cho chúng ta từ 1 cho tới 11 và từ 101 cho tới 10111 thì bây giờ là hàm của chúng ta đang cần tính tổng nên chúng ta sẽ chọn là cái sum ở đây thì nó ra số 9 điền vào gõ vào số 9 hoặc là cái 109 ở đây cũng là cái sum đây 109 thì ở trường hợp trên là mình sẽ sử dụng là 109 thì mình kích vào là 109 chọn cái 109 đây rồi phẩy phẩy xong thì chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ cái cột bán đây chúng ta đóng ngoặc lại chúng ta enter thì bây giờ chúng ta thử nhá chúng ta thử filter lê đó thì kết quả trả về chúng ta đây là 25 và ở đây cũng là 25 và khi chúng ta không filter nữa không filter nữa thì kết quả đó là 41 thì ở đây cũng là 41 tương tự đối với hàm sum 109 cũng sắp total 109 cũng vậy chúng ta cũng gõ vào là bằng là sum total 9 chúng ta đang cộng tính tổng mà chúng ta muốn tính gì thì chúng ta sẽ điền số đối số đấy vào giả sử như chúng ta muốn tính trung bình chẳng hạn thì chúng ta sẽ chọn là hai là count à là đếm trung bình thì chúng ta điền vào là một nếu chúng ta muốn tính trung bình của cái những cái số lượng bán này thì chúng ta điền vào là một nhưng ở đây mình đang đề cập đến hàm sum thôi nên mình sẽ chọn là sum đây là 9 phẩy và chúng ta lại quét chọn cái vùng bán đây chúng ta đóng ngược lại enter thì hai kết quả này các bạn nhìn nó giống nhau đúng không ạ thì nó khác nhau giữa một là 9 và 9 là như thế nào nó khác nhau ở chỗ này này giả sử bây giờ mình hai một cái dòng đi hai đi thì các bạn thấy không ạ đối với cái hàm tổng bán 109 đây ấy, thì nó trả về kết quả là 33 tức là nó không tính tổng cái dòng đã được ẩn đi hai đi còn cái hàm subtotal 9 ấy, thì nó vẫn tính tổng tất cả kể cả dòng hai đi rồi nó chỉ không tính dòng filter thôi còn hai thì nó vẫn hiểu là phải tính còn cái bán mà 109 ấy thì hai đi là không tính luôn thì nếu như mà để nó tiện sử dụng và nó hợp với ý nghĩa của việc là cứ ẩn đi là không tính ấy, thì chúng ta nên sử dụng cái hàm là subtotal 109 để chúng ta tính đó thì khi chúng ta filter chúng ta bỏ hai ra thì kết quả là trả về như cũ thôi đó chỗ này mình sẽ ghi chú là khi hai dòng thì sẽ không tính đó còn đây là tính cả những dòng được hai đi ok thì như vậy là mình đã giới thiệu đến các bạn 7 cái cách để chúng ta thể tính tổng ở trong Excel và đây là cái cách mà mình nghĩ là nó thường dùng nhất và hay sử dụng nhất hy vọng rằng với cái chia sẻ này thì nó sẽ giúp ích được cho công việc của các bạn và nếu như các bạn có cái băn khoăn gì về Excel hay là đặc biệt là những cái băn khoăn liên quan đến những thứ mới đối với các bạn thôi đấy là những cái liên quan đến Power Query, Power Pivot hay là làm báo cáo thì các bạn có thể comment vào dưới uh, video để mình được biết và nếu như các bạn có một cái vấn đề gì có mà có cái file gì đó mà các bạn đang uh, xử lý và gặp trở ngại thì các bạn có thể mô tả bằng một cái file có cấu trúc giống như vậy nhưng số liệu khác đi số liệu sai nhưng mà cấu trúc giống và gửi cho mình để mình có thể trợ giúp các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn